quý vị các bạn đến với căn video điện máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn cái dòng máy đợt xe gia đình uh, Nakado đấy thì tiền thân của nó là con uh, à, Good đấy thì là nó cũng có hai dòng những con Good thôi đó là 1.800 với là 2.300 đấy để, để phục vụ cho uh, gọi là những uh, phân khúc khách hàng khác nhau đấy thì 1.800 thì nó phù hợp với hầu hết mọi gia đình thì thứ nhất là giá nó dễ tiếp cận với thứ hai là là, là, là công suất nó vừa đủ đây thì đây là con 1.800 còn trong thùng này là con 2003 Đấy, thì sau đây tôi sẽ mở thùng ra tùy với các bạn cùng xem con 2003 nó khác con 1008 như thế nào đây, đây con 2003 này Đấy. được bọc rất là kỹ này, đây là con 2003 này đấy thì là tổng thể bên ngoài thì con 2003 này thì nó cũng không khác gì con gấu hút 2003 đâu thì nó là như một thôi nó là từ một công ty mà ra chỉ có là đợt này về nó ra với tên khác thôi đấy thì có hai nút on off này đấy thì on với off này đấy tổng thể thì nó cũng giống như kiểu uh, chức năng hoàn toàn nó giống con 1008 chỉ có là bây giờ con này là công suất nó lên 2003 thôi đấy thì đây đây bà con có thể chú ý vào cái tem này đây thông số sản phẩm của này Takado 2003 này sử dụng điện 220V này 50Hz 2300W áp suất 150W với là 9 lít trên một phút đấy thì con này nó cũng có đồng hồ đo áp lực đấy như con uh, ờ, 1008 thôi đây tôi có thể đặt ờ, hai con ờ, sát vào nhau này. để bà con có thể thấy được cái cái, cái sự khác biệt tạm thời mình tháo cái này ra đi đây đấy thì con 1008 con 2003 nhìn về kích thước tổng thể bên ngoài nhìn nó khác hẳn luôn con 2003 thì nó to hơn nó nặng hơn với con 1008 thì nó nhỏ hơn đấy thì tổng thể hai con đều làm mát bằng à, bằng gió hết hai con 1008 con 2003 nó làm tân làm mát bằng gió hết cả hai con nó đều phục vụ cho nhu cầu gia đình một bên là nó nhiều hơn một bên nó ít hơn thôi con 2003 này nó có thể rửa cả à, ô tô xe máy các thứ đầy đủ phục vụ được nhiều hơn Đấy, máy khá là nặng vẫn sử dụng bộ ba tông bằng xứ đây ngay ở đây bộ ba tông này đấy hai đường nạp ờ, xả giống như kiểu con bên này luôn này đấy in đức như nhau thôi đấy chỉ có là hai con công suất nó khác nhau đấy thì con 2003 thì nó nhìn nó nó to hơn cái ốp bên ngoài nhìn nó vuông vức hơn đấy vẻ bên ngoài nhìn nó vuông vức nó kín hơn đấy thì là hai con này đều là thuộc cái dòng giá rẻ nhưng mà chất lượng nó là cực kỳ cao chất lượng ổn định đấy bảo hành cho bà con 12 tháng đấy không phải lo và cả hai con này đều có cái phiếu bảo hành kèm theo hết đây phiếu bảo hành 12 tháng hết đấy, thì bà con yên tâm đấy, phiếu bảo hành sát mình dẫn sử dụng về à, phần à, phụ kiện phụ kiện kèm theo thì con 2003 nó khác con 1008 là ở cái phần à, khúc nối dài đấy, cái khúc nối dài này con 2003 thì nó có cái khúc nối dài như thế này đấy, nó nó nối trực tiếp vào súng đấy thì khi mà mình tháo súng ra như thế này đây khi mà mình muốn nó dài ra cầm nó tiện hơn nó khỏe hơn đấy thì mình có thể tháo ra như thế này đấy, mình gắn trực tiếp vào đây mình cắt vào đây mình kéo cái cao su này lại cho dế này đấy. mình vặn trực tiếp vào đây đấy vặn chặt lại đấy, nắp lại như thế này còn cái đầu này gắn vào đây đấy súng nó sẽ dài ra được khoảng độ 15 ờ, phân đấy thì cầm thì nó tiện hơn đây khi mình sử dụng nó tiện hơn đây cái con khóa này. đấy cầm nó tiện hơn đấy thì con 2003 với con 1008 thì nó khác ở đây thôi nó chỉ khác cái này thôi và nó công suất nó khác nhau phụ kiện thì à, con 2003 nó nhiều hơn ở ờ, con 1008 là cái phần nối nối dài này đấy thì là tổng thể hai con máy à, rửa xe mà đợt này à, bên chúng tôi công ty chúng tôi cung cấp đấy thì hai dòng này thứ nhất là giá cả bây giờ nó đã gọi là tốt lên nhiều rồi mọi gia đình có thể gọi là tiếp cận được 2.300 cũng như là 1.800 Đấy, thì bà con ở nhà thì có thể sắm một cái thứ nhất là để có thể uh, uh, tưới hoa uh, tưới, tưới cây tưới rau này đấy có thể thứ hai là có thể rửa xe thứ ba là xịt rửa nhà cửa đấy một con máy rửa xe nhưng mà nó cực kỳ tiện khi mà mỗi gia đình sắm cho mình một con thì là sẽ tiết kiệm cái chi phí đấy khi mà ra ngoài mình rửa với một cái xe máy thì cũng mất khoảng độ 15 nghìn 20 nghìn đấy thì nó là cực kỳ là tốn kém đấy mình sắm một con như thế này thì uh, khi mà đi trời mưa về thì có thể rửa trực tiếp vào đây luôn Đấy, mình có thể lấy máy đã rửa trực tiếp xịt qua xe thì nó sẽ đảm bảo thứ nhất là cái xe mình khi nào nó cũng sáng bóng và thứ hai là cái độ bền nó cao <coughs> đấy thì là chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã xem video chúng tôi nhấn nút đăng ký để ờ, xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại